Xin chào các anh chị em và các bạn có mặt trong buổi livestream ờ, tối hôm nay. À, trong buổi livestream tối hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích về ờ, thị trường chứng khoán thế giới, trong đó có thị trường chứng khoán Mỹ, giá vàng, giá đồng USD và đặc biệt là giá dầu trong tuần tới nó sẽ diễn ra như nào để chúng ta ứng dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam thế thì ờ, trước khi chúng ta phân tích thì uh, trong video này chúng ta sẽ uh, chia ra làm ba phần phần đầu tiên thì chúng ta nói về tập trung vào nói về thị trường chứng khoán Mỹ uh, giá vàng USD và đặc biệt là giá dầu xem là diễn biến trong tuần tới nó diễn ra như thế nào để chúng ta nhìn chúng ta quan sát và chúng ta phân tích à, phần thứ hai chúng ta sẽ nói về uh, đôi chút ứng dụng xem là thị trường chứng khoán Việt Nam Việt Nam nó diễn ra à, ra sao nếu trong trường hợp mà ứng dụng vào thị trường chứng khoán Mỹ với thị trường chứng khoán Việt Nam trong tuần tới và cuối cùng là chúng ta có hỏi đáp nên anh chị em nào có những câu hỏi nào thì chúng ta để phần cuối cùng à, để phần cuối cùng để chúng ta hỏi đáp tại vì bây giờ nếu anh chị em hỏi thì nó gì ạ nó sẽ bị uh, thì à, nó sẽ bị ẩu à, trôi mất và Dũng không quay trở lại được nên rất nhiều anh chị em hỏi Dũng không trả lời được thì nó rất là đáng tiếc anh chị em sẵn sàng chưa nếu anh chị em sẵn sàng và đang nghe rõ thì hãy comment số 1 hãy comment số 1 và trước khi chương trình bắt đầu thì hãy cho Dũng một like đúng không ạ hãy cho Dũng một like like ở phần uh, à, ở bên uh, ô chat để Dũng Dũng có nhiều năng lượng hơn làm những video giúp cho cái cộng đồng đầu tư uh, chúng ta có những kiến thức nền tảng khi mà chúng ta tham gia thị trường uh, xin cảm ơn uh, bạn Phạm Đình Trường bạn uh, Nha Vũ Công Dư bạn Võ Xuân Lâm bạn Phạm Hoàng Cường Cao à, rất nhiều các bạn đang có mặt ở đây ạ hãy chia sẻ video này cho nhiều bạn khác được biết bởi vì Dũng biết rằng là những video này sẽ giúp chúng ta học được những cái à, uh, giá giúp cho là những cái kiến thức giá trị để cho chúng ta đầu, đầu tư xin chào mừng bạn Vũ Quang Hòa Nguyễn Tất Công Võ Nhất Tinh Trần Thắng Ok xin cảm ơn uh, Bùi uh, Đam Tuyết à Nguyễn Linh và rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây à, tại vì uh, chúng ta không có nhiều thời gian nên uh, có lẽ trong một hai phút nữa thì Dũng sẽ bắt đầu chương trình của ngày hôm nay xin cảm ơn bạn Hoài Nam bạn Trần Anh Đình Tùng Nguyễn Thế Khanh và rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây thế thì à, trong đầu tư chứng khoán á, thì chúng ta có ba cái cái chúng ta gọi là cái ba cái vòng tròn và nó sẽ có ba vòng tròn và nó sẽ có một cái điểm kết ở phần giữa à, vòng tròn đầu tiên là chúng ta nói về vòng tròn về kinh tế vĩ mô à, các bạn biết rằng là nếu các bạn hiểu rõ về kinh tế vĩ mô để đầu tư thì thành công hay không thì theo quan điểm cá nhân của Dũng nó chỉ là điều kiện cần thôi còn điều kiện đủ thì chưa chắc đã phải bởi vì có rất nhiều các chuyên gia hàng đầu trong cái việc phân tích kinh tế vĩ mô nhưng thực tế thì họ đầu tư chứng khoán này rất là dở bẹt nên việc mà hiểu về kinh tế vĩ mô để đầu tư chứng khoán thì chúng ta thấy rằng là nó không đủ nó chưa hết mà chưa hoàn chỉnh và nó chỉ là một phần giúp chúng ta đầu tư thành công ạ à, xin cảm ơn chị Tú Hạnh bạn à, chị Chí Tâm Dương Nguyễn Xuân Quyết Hoàng Lê à, đã rất nhiều anh chị em đang có mặt ở đây ạ Hoàng Nam thế thì ờ, chúng ta nói về câu chuyện của kinh tế vĩ mô thì một số bạn thì có nghiên cứu về phân tích cơ bản thì chúng ta biết rằng là ở Việt Nam thì có rất nhiều chuyên gia về phân tích cơ bản đặc biệt là các chuyên gia về kiểm toán vậy nếu các chuyên gia về kiểm toán hoặc là CFA rất là giỏi luôn ạ, các công ty chứng khoán có rất nhiều chuyên gia uh, hàng đầu về phân tích về về mặt tài chính nếu họ giỏi thì tin chắc rằng là họ rất là giàu rồi à giàu cực kỳ giàu luôn ạ nhưng theo các bạn thì họ giàu không ạ hay họ chỉ gì ạ à, tức là cũng có à, tiền có thể là vài ờ, chục tỷ hay là năm mười tỷ tức tóm lại để để giàu mang đến chất là rất là giàu thì chưa chắc tại vì số lượng đông rất là đông nên khi mà Dũng tham gia ngày xưa thì làm ở bên công ty chứng khoán Hồ Chí Minh thì ở đấy thì cũng gì ạ à, khi mình mình phân tích tất cả các phân tích của các uh, À, báo cáo tài chính cũng như là thì mình thấy rằng là không phải cái điều này nó không phải tại vì quan sát từ các cổ phiếu thì mình thấy rằng là rõ ràng là những cái phân tích như vậy nó cũng không phải là cổ phiếu tốt bởi vì nó còn thiếu một phần thứ ba đó là phân tích kỹ thuật thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu mà chúng ta phân tích kỹ thuật thực tế là phân tích kỹ thuật nó là một cái mảng quan trọng để nó giúp cho chúng ta định hướng tốt hơn thế thì thực khi mà chúng ta phân tích kỹ thuật thì có thể có những cái thời điểm mà nó không có độ chính xác cao vậy làm thế nào để có độ chính xác cao thì chúng ta sẽ gì ạ có hai cái phần phân tích cơ bản và phân tích kinh tế vĩ mô nó là một cái chúng ta là một cái đòn bẩy là một cái để củng cố cái niềm tin xem cái việc phân tích kỹ thuật có đúng hay không nên thực sự là mỗi cái phân tích nó chỉ giúp chúng ta định hướng một cái phần uh, trong quá trình đầu tư còn việc bạn phân tích kỹ thuật bạn nghĩ là giỏi thành công hay là phân tích kinh tế vĩ mô bạn nghĩ thành công hoặc là phân tích cơ bản nghĩ thành công thì những cái mảnh ghép này thực ra nó không hoàn chỉnh và chúng ta thấy là lúc nó có thể đúng lúc nó có thể sai và đấy chính là cái kết cho cái việc mà chúng ta đầu tư uh, quá yêu chuộng một cái phương pháp phân tích nào nào đó thế thì các bạn có hỏi Dũng là thế thì uh, Dũng có phân tích cơ bản hay không thực ra khi mà phân, phân tích một cổ phiếu đặc biệt là những bạn nào đang học cái khóa đầu tư nhiều màu vô địch hoặc là bạn nào đã học đã từng hoặc học cái khóa đầu tư nhiều vô địch thì anh chị em có thể comment cho Dũng số 3 đúng không ạ thế thì ở trong cái khóa học đó thì gì ạ cái chiến lược phân tích cơ cơ bản của Dũng thì gần như lại không đọc báo cáo tài chính thế thì khi không đọc báo cáo tài chính mà nói lại là phân tích cơ bản thì chúng ta thấy là nó gì ạ nó có độ chính xác hay không thế thì uh, vì mình không làm cái phân tích uh, cơ bản theo cái cách thức mà mà mà chúng ta đang vẫn đang làm như vậy thì mọi người thấy là, nó không phải phân tích cơ bản nhưng thực tế trên thế giới á, những người thành công nhất thì họ lại đang làm cái cách phân tích như vậy đang làm cái phân tích như vậy à, theo các bạn là nếu bạn nào quan sát của ông Mark Mini thì nó là cái trường phái là phân tích về gì ạ đầu tiên là phân tích liên quan đến tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu và được là EPS ROE tức là họ chỉ quan tâm đến tốc độ tăng trưởng và lợi nhuận này nó đến từ gì ạ hàng quý nó phải so sánh với các quý khác tăng trưởng mạnh điều thứ hai nó phải tăng trưởng theo hàng năm nhưng quan trọng cái quan trọng quan trọng đây là cái quan trọng cực kỳ quan trọng đó là chúng ta cần phải nắm rõ được cái ngòi nổ ngòi nổ để tạo ra cái cái tốc độ tăng trưởng đó chẳng hạn ngòi nổ về gì ạ à? về có một số ngòi nổ về gì ạ à? liên quan đến uh, tồn kho khi mà giá giả sử giá thép tăng thì chúng ta thấy là hàng tồn kho là một cái phần giúp cho cái cổ phiếu tăng trưởng mạnh còn chúng ta thấy là bất động sản tăng thì ngòi nổ của nó nó đến từ tiền giả hoặc là chúng ta nhìn thấy là gì? sản phẩm mới đúng không hay là một số ngòi nổ về liên quan đến là sát nhập à, Dũng rất thích mua những cổ phiếu ở ờ, khi mà nhà nước thoái vốn thì nó cũng là một cái ngòi nổ nên chúng ta khi phân tích theo cái cái cái cái phương pháp như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta gần như là chúng ta đào sâu được cái tận gốc rễ rất là sâu tận gốc rễ thay vì khi mà chúng ta phân tích báo cáo tài chính riêng kia thì nhiều lúc là chúng ta thấy là nó không có độ chính xác bởi vì bây giờ các công ty lớn nó thành lập ra rất nhiều các công ty con nên nó tạo ra doanh thu ảo tạo ra lợi nhuận ảo thậm chí là nó tạo ra tốc độ tăng trưởng ảo và việc mà chúng ta mua những cổ phiếu FLC hoặc là rất nhiều cổ phiếu khác nó tạo ra mức ảo sau đó thì ờ, sau khi báo cáo sắp xét lại thì gần như chúng ta thấy là nó không có giá trị nên khi mà chúng ta theo dõi hay bất cứ một cái kênh hay là một cái phương pháp đầu tư nào đó thì chúng ta cũng cần nhìn về gốc cái gì tạo ra cái gì Ờ, để chúng ta có thể đầu tư tốt hơn thì bây giờ chúng ta lại quay trở lại cái câu chuyện của cái ờ, đầu tư hôm nay thế thì trong cái câu chuyện của đầu tư hôm nay ấy, thì anh chị em hiểu rõ rằng là ờ, mình sẽ phân tích về cái gì ạ chúng ta sẽ phân tích về cái gốc rễ của thị trường đúng không bây giờ chúng ta phải quan tâm là cái gốc rễ của thị trường là cái gì ạ đúng không gốc rễ của thị trường thời điểm này là gì tại vì chúng ta phải phân tích từ cái gốc của nó cái gì mà nó tạo ra cái sự biến động lớn trong thị trường thời điểm này theo các bạn là cái gì tạo ra cái sự biến động lớn trong thị trường hiện nay à, Dũng không có cái số liệu uh, chính xác ở đây nhưng các bạn uh, có thể về tìm hiểu các bạn theo dõi kênh YouTube của Dũng thì các bạn có thể về tìm hiểu sâu về đó nhưng Dũng cho các bạn biết rằng là các, à, các bạn cần phải tìm hiểu bắt bắt đầu từ đâu và nắm rõ được cái cái cái, gì nó tạo ra cái đó để các bạn tìm hiểu sâu hơn Bây chúng ta quay trở lại về gì ạ à? lạm phát ở Mỹ lạm phát ở Mỹ khi mà lạm phát Mỹ tiếp tục tiếp tục tăng khi mà lạm phát Mỹ mà tiếp tục tăng thì cái điều đầu tiên là chính phủ Mỹ bắt đầu gì ạ cần phải gì ạ? hút tiền về đúng không ạ cần phải hút tiền về khi cần hút tiền về thì họ có rất nhiều cái công cụ nhưng có cái công công công cụ đó là gì ạ hút nhiều tiền về thì nó làm cho đồng USD tăng giá khi làm cho đồng USD tăng giá thì chúng ta thấy là gì ạ đầu tiên là các tài sản ở nước ngoài chúng ta nhớ là các tài sản ở nước ngoài đặc biệt là các tài sản rủi ro họ có xu hướng rút về và đặc biệt là rút về đồng đô la Mỹ đúng không ạ nó sẽ rút về đồng đô la Mỹ nên chính vì vậy thì gì ạ chính vì vậy thì cái việc là uh, chúng ta hiểu rõ rằng là khi mà tài sản ở nước ngoài người ta sẽ bán tài sản ở Việt Nam người ta sẽ bán người ta sẽ bán gì ạ ở Việt Nam người ta sẽ bán tài sản ở Việt Nam trong đó có chứng khoán đó những tài sản rủi ro đúng không bán hết tài sản rủi ro thậm chí có thể bất động sản những tài sản nào rủi ro nhất như chúng ta này thường thì người ta có xu hướng bán tất cả những tài sản rủi ro vậy theo các bạn tài sản rủi ro là gì ạ chúng ta phải cần phải hiểu rõ là nhà đầu tư có xu hướng và bán tất cả tài sản mang tính rủi ro vậy rủi ro là gì ạ rủi ro thứ nhất là chứng khoán các bạn nhớ này đầu tiên là chứng khoán cái thứ hai là gì ạ bất động sản bất động sản thứ ba là bitcoin bitcoin cái thứ tư có thể là vàng để họ đúng không ạ họ đây gì ạ à? bán tất cả đúng rồi bán khoản rủi ro chứ là bán nợ để thu USD vậy khi họ bán nợ USD thì chúng ta biết rằng là điều gì diễn ra có phải như tất cả những khoản tài sản rủi ro bắt đầu bốc hơi đi xuống đúng không đấy là cái mà chúng ta cần phải nắm rõ được cái nguyên lý quy trình là như vậy thì nó làm cho kinh tế bị suy thoái đúng không và như bạn đồng ý là khi mà nó, nó kéo vậy như vậy thì làm cho kinh tế bị suy thoái và người ta thu nợ bản thân là để mà để cho đồng USD mà tăng giá thì Mỹ nước Mỹ là cái nước mà gần như là đồng USD chi phối toàn bộ thế giới rồi ạ thì rõ ràng họ hút tiền về đúng không tại vì liên quan đến lạm phát thì nó hút rất nhiều tiền về và khi mà tiền hút tiền về thì nó làm cho cái đồng USD bắt đầu tăng giá lên và tài sản rủi ro đúng không tài sản rủi ro lại được hút về mà nó làm cho à, bán ra và nó làm cho gì ạ khủng hoảng rất nhiều nơi trên thế giới đấy là cái góc độ đầu tiên chúng ta cần phải nắm rõ được điều này để chúng ta không bao giờ có để gì ạ mắc một cái lỗi vậy khi mà hút tiền về như vậy thì theo các bạn là đầu tư nước ngoài nó tăng hay nó giảm đúng không đầu tư vào chứng khoán nó tăng hay giảm hay nó bán dòng hay là mua nó mua dòng theo các bạn nó bán dòng hay nó mua dòng đây chúng ta sẽ nhìn nhìn góc độ nếu trong trường hợp hút tiền về thì rõ ràng người ta hút dòng mua dòng à bán tức là người ta sẽ gì ạ người ta phải bán dòng cổ phiếu đúng không đúng không nó bán xong cổ phiếu đặc biệt là theo bao như bạn thấy rằng là trong một hai tuần vừa qua là nhà đầu tư nước ngoài bán rất nhiều bán dòng rất nhiều cổ phiếu của Việt Nam có thể comment số 1 đúng không ạ nếu các bạn nhìn thấy có nghe thấy hoặc theo dõi thấy hoặc là có xem bảng điện tử thấy bất cứ thông tin nào các bạn thấy thì có comment số 1 các <coughs> bạn nào có thể không nghe thấy thì comment số 2 tại vì cái cái này nó là gì ạ cái này nó là các thông tin các bạn có thể đọc được Dũng không có cái mang dẫn chứng ở đây tại vì để phân tích một cái bảng như này kiến thức nó rất là nhiều thứ hai khi mà bán dòng thì người ta gì ạ bán tài sản đúng không thì lúc này gần như các tài sản khác nó bị ảnh hưởng và đi xuống và quá trình bán dòng này tiếp tục bán ra và chúng ta nhớ là các quỹ ETF vừa rồi họ cũng bán dòng nên nó làm cho cái việc mà cổ phiếu hay thị trường bán ra giảm rất mạnh trong thời gian tới đấy là cái điều đầu tiên chúng ta phải hiểu rõ về cái bản chất của nó về kinh tế vĩ mô thế thì bây giờ chúng ta đang khi mà bắt đầu gì ạ đến một thời điểm đó thì bắt đầu nó khủng hoảng kinh tế đúng không các bạn và như vậy là khi mà chúng ta hiểu khủng hoảng kinh tế thì điều gì diễn ra khi khủng hoảng kinh tế thì người dân sẽ không có nhu cầu chi tiêu đúng không người dân nó không có nhu cầu chi tiêu một loạt các doanh nghiệp thậm chí bị phá sản những tài sản nóng gọi là đi vay bị phá sản hoặc là tóm lại là gì ạ gần như rất nhiều tập đoàn rất nhiều các công ty mà làm ăn theo kiểu như chụp giật theo kiểu như là thổi bong bóng thì gần như là phá sản hoặc là bị suy thoái rất là nặng và đặc biệt là người dân thì gần như là cái nhu cầu chi tiêu rất là thấp vậy khi mà nhu cầu chi tiêu phá sản mà lạm phát ở mức cao thì họ làm gì ạ đây chúng ta sẽ xem họ làm gì theo các bạn họ làm gì ạ lúc này chúng ta phải biết là bắt đầu điều gì lại diễn ra bắt đầu điều gì nó lại lại bắt đầu điều gì lại diễn ra trong chu kỳ suy thoái phá sản như điều gì diễn ra chúng ta phải nắm rõ được cái cái kịch bản này chắc chặt thắt chặt chi tiêu nó làm cho kinh tế bị đình đốn thì lúc này người ta phải cung tiền ra lại bắt đầu kích thích kinh tế và bắt đầu khi kích thích kinh tế thì người ta làm gì ạ khi mà kích thích kinh tế thì các bạn làm gì ạ đặc biệt là trên thế giới lúc mà những cái điều này xảy ra mà Mỹ thì bây giờ đang hút tiền về mà bắt đầu mọi thứ nó đang lại khủng hoảng thì bắt đầu kích thích kinh tế thì bắt đầu dẫn đến gì ạ họ bắt đầu bơm tiền ra và bơm tiền ra thì gì ạ khi mà bơm tiền ra thì những cái tài sản rủi ro sẽ được gì ạ à, cứu đúng không ạ bơm tiền ra thì giảm lãi suất bơm tiền ra nếu mà quan sát về đồng USD thì chúng ta thấy là USD lại được gì ạ à? USD sao sao ạ đúng không thì chúng ta thấy là USD bắt đầu có xuống giảm mà khi USD giảm thì chúng ta thấy là nhà đầu tư giữ USD hay là bán USD để đi đầu tư các bạn ơi khi mà USD giảm thì người ta làm gì ạ người ta làm gì người ta sẽ bán tháo USD ra để đi đầu tư vào những doanh nghiệp những công ty những cái đất nước mà gì ạ có nền kinh tế ổn định và có tăng trưởng cao các bạn đã nhìn ra được cái vòng của chu kỳ kinh tế chu kỳ thị trường chưa ạ anh chị em đã à, bao nhiêu anh chị em nắm rõ được cái một điều này comment cho Dũng số 10 cái ạ tại vì chúng ta phải hiểu cái điều này trước khi mà chúng ta phân tích về thị trường thì Dũng tin chắc rằng là các bạn sẽ thấy là rất là rõ nên ở đây khi mà Dũng phân tích về cái chỉ số của cái này này đúng không chỉ số của cái thằng USD này này là chỉ số cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta định hướng được chúng ta đầu tư như thế nào giúp chúng ta thành công trên thị trường chứng khoán chứ còn bây giờ khi mà anh, anh chị em không nắm rõ được à, thì thực sự là rất là rủi ro cái câu chuyện đây là câu chuyện rất là thú vị bất đồng USD đang tăng giá hay là giảm giá và nó tiếp tục diễn biến như thế nào thì bây giờ chúng ta phải quan sát thật kỹ quan sát rất là kỹ cực kỳ kỹ là cái xu hướng USD vậy theo các bạn là cái xu hướng của đồng USD ấy, nó dự báo trước về kinh tế vĩ mô hay là kinh tế vĩ mô nó dự báo trước về cái xu hướng USD nào theo các bạn nhé cái biểu đồ dự báo của USD này nó dự báo trước về kinh tế vĩ mô hay là kinh tế vĩ mô nó để dự báo trước về gì ạ à? USD đấy thế thì chúng ta mình phải biết rằng là giống như chứng chứng khoán ấy chứng khoán thì chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ chứng khoán là hàm thử biểu cho nền kinh tế nên thực tế là chứng khoán thị trường chứng khoán nó báo trước gì ạ kinh tế vĩ mô chứ không phải là kinh tế vĩ mô nó báo trước cho chứng khoán vậy bây giờ chúng ta thấy là những cái cổ phiếu bất động sản nó báo trước cho cái xu hướng bất động sản hay là xu hướng bất động sản nó báo trước cho gì ạ cổ phiếu bất động sản thế thì khi mà chúng ta nhìn cái điều này bởi vì chúng ta hiểu đơn giản là các tổ chức các định chế lớn họ rất hiểu về gì ạ cái xu hướng nhu cầu của bất động sản nên chính vì vậy họ sẽ rút ra chỉ các nhà đầu tư nhỏ lẻ chúng ta không biết cái điều này thôi ạ nên chúng ta học tập kiến thức là cực kỳ quan trọng thế bây giờ nha các bạn nào bây giờ chúng ta không để mất thời gian nữa thì à, chúng ta sẽ quan tâm ạ à. vậy đeo bao nhiêu bạn này nếu chúng ta quan sát về cái mẫu hình của đồng USD ở điểm này thì chúng thấy thấy rằng là đây trên biểu tuần đi ạ thì anh chị em thấy là gì ạ nếu USD trên cái biểu đồ tuần như này là tích cực hay tiêu cực ạ chúng ta nhìn ạ đây là tích cực hay tiêu cực nếu mà xuống tăng thì theo các bạn là tích cực hay tiêu cực đấy chúng ta phải nhìn vào cái này nếu trên biểu đồ tuần USD như này là rất tích cực rất tích cực bởi vì chúng ta thấy là bắt đầu có phải là sau khi test đáy và bắt đầu xu đi lên và sau quá trình đi lên gì ạ nó có một cái đợt giảm cái giảm này để gì ạ giảm cái đây cái nhịp giảm này để gì ạ trước khi có một xu hướng tăng đây chúng ta gọi là tích cực tích cực thế thì câu chuyện đấy này nếu trên cái biểu đồ này này có phải là đây sau khi rũ bỏ chúng ta gọi là sau khi rũ bỏ sau đó quá trình hồi cái này thì Dũng chưa hôm trước có bạn vẫn gửi cho mình cái về cái à, khối lượng thì chúng ta đang thấy là nó đang test ở đây chúng ta gọi đây là gọi là điều chỉnh tự nhiên thực ra đây là gì ạ những nhà đầu tư nó cũng chưa rõ lên đây này người ta chưa biết xu hướng như nào thì cái việc bán khống nó sẽ giảm ra đúng chút ạ thì họ có cái trình rút bỏ nếu rút bỏ nhé các bạn nhá nếu một cái mô hình này rút bỏ này hồi phục mà ta tích lũy ở đây mà nó tăng thì là sao ạ nếu mà trong trường hợp nó đi ngang này cho nó rút bỏ nó hồi phục nó tích lũy ở đây thì nó làm sao ạ nếu mà nó tăng chúng ta sẽ xem là xu hướng USD ở đây này nếu nó tích lũy nó tăng thì làm sao điều kiện đầu tiên là trong quá trình tích lũy này mà nó tăng thì làm gì ạ nó tăng rất là mạnh các bạn nhá nếu mà nó tích lũy như này mà nó tăng thì tăng rất là mạnh vậy trong trường hợp các bạn để ý là cái biểu đồ này này nó tăng mạnh thì điều gì diễn ra nếu mà nó tăng mạnh thì điều gì diễn ra khi mà kịch bản đầu tiên mà các bạn thấy nó tăng mạnh ấy, thì quá trình quá trình gì ạ quá trình bán dòng cổ phiếu sẽ có xu hướng tăng trong tuần sau nếu mà nó tăng mạnh các bạn nhá nếu tăng mạnh thông thường nó sẽ có như này để các bạn nhìn này các bạn nhớ này thông thường hiện tại thì gì ạ à? hiện tại nhá chúng ta đang có hiện tại là Fed thì mọi người thì đang nói là phép nâng lãi suất lên 0.5 có một số thì dự đoán là 0.75 nhưng có một số thì dự đoán là 1, chấm vậy nếu mà phép mà nâng cao hơn cái dự đoán của đông người là sự nhất là nếu mọi người dự đoán là 0,5 số đông như vậy trên toàn thế giới mà số đông là 0.5 mà phép tăng 0.75 thì tại thời điểm nâng tại thời điểm nâng thì ạ à, USD sẽ tăng rất mạnh và gì ạ à, chứng khoán sẽ giảm rất là mạnh ok đây đây là nên bạn nào ấy có cái cậu cu này thì đây, cho đi ạ bạn nào hỗ trợ nhá những cái bạn như này để cho ra khỏi nhóm tại vì uh, nó không không không không đáng để ấy. bạn nào hỗ trợ cho ra khỏi nhóm nha đấy để chúng ta đang nói chuyện thì thỉnh thoảng có một vài bạn nên ờ, trước khi mà chúng ta nói này thì anh chị em nào không nắm rõ được thì hãy gì ạ hãy thoát ra tại vì cái việc này chúng ta phải nghe thật rõ tất cả cái điều này thế thì ở đây chúng ta thấy là chúng ta sẽ đến một cái gì ạ nó sẽ tạo ra cái cái cái gì ạ tâm lý rất là lớn còn ngược lại mà bây giờ phép tăng có dự báo là phần lớn mọi người tăng là 0.5 à 0.75 mà nó xuống là 0.5 thì điều gì diễn ra nếu mà dự báo là 0.75 mà thực tế nó xuống thì ạ à, 0.5 thì điều gì diễn ra 0.5 điều gì diễn ra thì rõ ràng là chứng khoán sẽ tăng rất mạnh đúng không anh chị em có đồng ý không ạ tại vì lúc này là USD sẽ giảm mạnh đúng không USD sẽ giảm mạnh đúng không ạ và chứng khoán sẽ có dấu hiệu tăng mạnh đơn giản như vậy ạ tại vì lúc này người ta có xu hướng là bán USD để mua tài sản rủi ro đúng không bao nhiêu em đồng ý uh, comment cho Dũng số 2 đúng không ạ Tức lúc này thì lúc này là người ta bán sẽ USD bởi vì USD giảm thì người ta sẽ gì ạ chuyển sang mua tài sản rủi ro còn khi mà USD tăng thì người ta bán USD để mua tài sản để bạn bán tài sản rủi ro để mua gì ạ USD đơn giản thế thôi chẳng có gì mà chúng ta cần phải phân tích hay là làm gì cho nó rất là vất vả cả thế thì ờ, câu chuyện đây là nếu chúng ta phân tích thì chúng ta có hai cái cách để phân tích ba bạn đồng ý không thì bây giờ nếu mà Dũng phân tích hai cái chỉ số là USD và thị trường chứng khoán Mỹ thì à, anh chị em có đồng ý không ạ nếu mình phân tích cả USD và thị trường chứng khoán Mỹ thì để chúng ta nhìn cái xu hướng nó dễ hơn được không ạ phân tích hai cái chỉ số mạnh nhất để dự đoán xem là cái vĩ mô thế giới thực sự nó như thế nào thì chúng ta sẽ giúp cho chúng ta một cái góc nhìn khách quan thế thì ở đây chúng ta nhìn này bắt đầu nếu bây giờ chúng ta sẽ xem ở đây bắt đầu nó có sự mâu thuẫn rất là lớn thời điểm này các bạn đồng nhá chúng sẽ phân tích bắt đầu chúng ta thấy có sự mâu thuẫn mâu thuẫn ở đây là đây trong trường hợp nó tăng nhưng có khi nào mà nó đang tích lũy đây thì bắt đầu nó xuất hiện một cái đợt giảm xuống nào ạ có thấy không ạ tức là nó có đợt giảm tức là nó đang đi lên nó giảm giảm phía này đây chúng ta là điểm một và đây điểm hai có không thế được cái điểm hai này này các bạn lưu ý này cái điểm hai nếu các bạn nhìn thấy là khi nó giảm đến về cái điểm cái điểm một nó về điểm hai này mà cái biên độ thấp cái biên độ thấp này và nếu chúng ta quan sát được khối lượng nó khối lượng thấp thì làm gì ạ nếu biên độ thấp khối lượng thấp có thể ngày công bố nha công bố thông tin nhá cái ngày công bố thông tin là thông tin có thể là dự đoán là 0,75 thì nó là 0,5 nó về nó giảm về đây các bạn nhớ này nếu ngày công bố thông tin mà thông tin nha cái thông tin mà nó đưa ra là cái thông tin mà đúng như nhiều dự đoán mà nó giảm về 1008 với khối lượng thấp biên độ thấp thì theo các bạn nó sẽ diễn ra như nào nếu khối lượng thấp biên độ thấp thì điều gì diễn ra vẽ hết kịch bản này đây là kịch bản trong VSA chúng ta có ba kịch bản một là tăng mạnh mạnh nhanh tăng nhanh thì chúng ta cần phải gì ạ tiếp tục quan sát thị trường Việt Nam bởi vì cái bán dòng ra khỏi thị trường Việt Nam nó không phải là diễn ra trong một hôm mà nó diễn ra trong nhiều hôm diễn ra nhiều hôm chứ không phải là tăng rồi và trong trường hợp mà gì ạ nếu mà giảm về cái vùng đáy một biến động hẹp khối lượng nhỏ thì chúng ta dự đoán là gì ạ nên chúng ta này nếu về vùng này này biến độ hẹp rất nhỏ thì quá trình tăng giá sẽ tăng nên cái việc mà thông tin nó tăng giá nó giảm giá thì đây chỉ là gì ạ giảm giá tạm thời thôi còn ngược lại mà nó giảm mạnh biến độ lớn khối lượng lớn thì đây mới là xu hướng giảm của đồng USD tức là giảm mạnh khối lượng lớn biến độ lớn thường thì nó sẽ diễn ra vào ngày trước hoặc là sau khi tăng lãi suất tại vì những thông tin đó là thông tin tạo ra đột xuất rất lớn bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này có thể comment trong số 3 đúng không ạ tại vì đây là cái phần cực kỳ quan trọng cực kỳ quan trọng tại vì chúng ta phân tích kinh tế vĩ mô theo cái cách khác theo kiểu phân tích từng cái thông tin mà trên thế giới diễn ra như Dũng phân tích cái này là phân tích đưa ra các dự báo dựa trên gì ạ à? những cái tín hiệu thực sự trên thị trường chứ không mang tính chất là mà cái này nó là thực thực thực, thực kiến luôn các bạn thấy thực kiến đúng không về cơ bản thì đây nó đang tích cực thời điểm này là đang tích cực nha thế bây giờ chúng ta thấy là nó đang có một sự mâu thuẫn nhất định nào đó đây chúng ta gọi là sự mâu thuẫn để các bạn thấy sự mâu thuẫn nó như nào đầu tiên cho nó nhìn thấy mâu thuẫn của Dow Jones nhìn Dow Jones à vậy nhìn Dow Jones thì các bạn thấy là Dow Jones làm sao đây là Dow Jones đang gặp với vùng hỗ trợ đây bao nhìn thấy là Dow Jones đang gặp vùng hỗ trợ đây vậy nếu Dow Jones đang gặp vùng hỗ trợ với khối lượng lớn như này thì nó tích cực hay là tiêu cực đấy nó tích cực hay tiêu cực ạ à? Mấy hôm trước một số các bạn có nói rằng là Dow Jones tăng 1, 2 phiên, 3 phiên, 4 phiên đúng không một phiên hai phiên ba phiên bốn phiên là nó tích cực như theo Dũng là tiêu cực đấy bởi vì nó, nó giảm mạnh thì nó hồi là đương nhiên rồi ạ nhưng bây giờ nó quay trở lại nó test lại cái vùng này này khối lượng lớn đây khối lượng lớn này chúng ta nhìn này khối lượng rất là lớn đấy đấy thì khi các bạn nào học về VSA thì các bạn là nếu khối lượng lớn về vùng này này nhá khối lượng lớn về vùng này thì rõ ràng là gì ạ câu hỏi là đầu tiên là gì ạ chúng ta phải đặt ra hai câu hỏi câu hỏi đầu tiên là cổ phiếu này lên ngay được chưa đấy đầu tiên là cổ phiếu này vậy nếu khối lượng lớn ở vùng hỗ trợ biên độ nhỏ nó gọi là SOS mới chúng ta nhớ nhá, các bạn học về SA rồi nó là SO S nó còn SOW rất là sức mạnh số mấy ạ à. SO2 đúng không bao nhiêu bạn hiểu rõ là SO2 tức nó giảm rất mạnh về vùng hỗ trợ với khối lượng lớn thì chúng ta gọi là SO2 SO2 SO2 ba bạn hiểu rõ về SO2 comment số 2 SO2 SO2 khi nó giảm về vùng hỗ trợ đây sau đó khối lượng lớn dù nó giảm nhá biên độ thì nó là FO s 2 nhớ là hai nhá không phải là ba đâu không phải là 6 rồi. nhưng nếu cái khối lượng lớn này thì nó lên được chưa nó có lên được chưa nó có lên được ngay chưa thông thường thì nó có những cái nhịp hồi thông thường nó có nhịp hồi nhịp hồi nó có nhịp hồi nhưng cái quan trọng này quá trình hồi này quá trình hồi này nó vẫn có thể bị giảm rất là mạnh các bạn nhá nó vẫn có thể bị giảm rất mạnh nếu trong quá trình hồi này này nó không có khối lượng là một này cái thứ hai là quá trình test lại này nó kiểu gì nó kiểm tra test lại mà nó lại bị bán tháo thì thị trường đi rất là sâu các bạn nhớ nó test lại và khối lượng bán tháo thị trường lên giảm rất là sâu nên chính vì vậy thì chúng ta không thể là dự đoán được thị trường của Mỹ trong giai đoạn này đúng không ạ bao nhiêu bạn có thể comment chúng là không thể dự đoán thị trường có thể hồi hay là tạo đáy trong vùng này được comment số 1 ạ gần như không thể dự đoán được còn các chuyên gia dự đoán thì đó chỉ là dự đoán gì ạ đoán mò thôi tại vì chúng ta cần phải kiểm tra test sau khi test chúng ta mới biết được xác nhận hay không thì chúng ta mới biết rằng là xu hướng của nó đi đâu nên cứ dự đoán thì làm sao mới có thể dự đoán được chỉ là đoán mò thôi đấy là cái đầu tiên các bạn đã học được mấy phần này đấy, xin chào bạn phạm tách phạm, phạm tánh à, ok xin cảm ơn thế thì đấy là cái đầu tiên chúng ta cần phải hiểu rõ được là nó có quy trình chiến lược rất là rõ ràng à, chứ không phải là chúng ta cứ gì ạ à, đoán nên ở đây chúng ta thấy là USD nó gì ạ à, đang thực sự là nó đang rất là một cái nền tương đối là, là chắc và chúng ta thấy là dù là ngày mai hay tuần sau chứng khoán Dow Jones nó có hồi thậm chí là hồi mạnh thì cũng không thể nói được điều gì cả nha nên nhiều lúc là chúng ta cứ nhìn thấy Dow Jones tăng một vài hôm rồi chúng ta cứ gì ạ à, nó giảm rất mạnh này nó tăng một vài hôm trong báo chí là Dow Jones tăng 4 phiên liên tiếp thị trường bắt đầu tích cực nghe thông tin như vậy thì đốt nhà rất là nhanh đúng không nghe những thông tin kiểu ngắn như vậy mà không nhìn đến toàn bộ chiến lược toàn cảnh thì đốt nhà cực kỳ nhanh luôn nên ở đây nhá một là gì ạ tôi đang thấy ở đây là gì ạ dù là chỉ số Dow Jones khối lượng lớn nó cho chúng ta thấy là đã có một dòng tiền lớn tham gia vào tuy nhiên thì gì ạ cái điều này nó chỉ là điều điều kiện cần thôi còn điều kiện đủ là nó phải test lại nếu test lại nó hồi nhé thường nó hồi nhưng test lại mà nó gì ạ à, lại bị bán tháo nữa thì thị trường chứng khoán Mỹ có thể bước vào suy thoái nha thị trường khoán Mỹ có thể bước vào suy thoái nếu mà quá trình test này này nó bị gãy thì chứng khoán Mỹ nó bước vào một suy thoái rất là lâu dài chúng ta nhá nếu mà đây là vùng hỗ trợ rất là mạnh và sau khi mà nó có dòng tiền lớn tham gia vào ở cái vùng này SO S2 mà nó kéo lên cái này chưa nói gì ở quan trọng là sau khi nó test lại khối lượng lớn thì lúc này tức nó giảm về vía này này khối lượng lớn thì đây chúng ta biết là thị trường Mỹ bắt đầu suy thoái và thông thường thị, thị trường Mỹ bắt đầu suy thoái có thể một thời gian thì bắt đầu chứng khoán Mỹ bắt đầu thì kinh tế Mỹ bắt đầu nó sẽ đến một cái giai đoạn đó là giai đoạn kích thích và khi nào giai đoạn kích thích thì chúng ta đầu tư cổ phiếu bởi vì suy thoái giai đoạn đầu suy thoái lạm phát vẫn cao thì người ta có xu hướng là gì ạ tăng lãi suất lên để cho những tài khoản rủi ro như chứng khoán như bất động sản một vài tài khoản rủi ro khác người ta phải bán hết đi để làm lại từ đầu trước khi chúng ta có ván mới chứ không phải là chúng ta cứ mua sau đó đầu tư dài hạn tích tích, tích lũy dài hạn sau bảo là thị trường tốt thì cái điều này chúng ta sẽ gặp rủi ro à, trước khi chúng ta sẽ thêm một vài các phân tích thêm để các bạn thấy ở đây uh, đó là cái biểu đồ của Bitcoin một chút ạ để chúng ta phân tích cái Bitcoin tí cho nó vui Đấy, hôm nay vậy Bitcoin như này thì theo các bạn nó tích cực cái tiêu cực ạ đây chúng ta thấy đây là Bitcoin Bitcoin nó giảm rất mạnh nhưng với cái biến động này một này hai ba cái đoạn này thì chúng ta cũng chưa biết rằng là tích cực hay tiêu cực đâu ạ tại vì khi đi ngang như này nếu một có cái trình nó bị gãy kênh nó gãy cái vùng à, một một tám hai bốn này mà nó khối lượng nhỏ mà nó hồi phục thì có thể tạo đáy nhưng nếu mà quá trình này nó giảm mạnh này tại vì đây nó là một cái quá trình biến động lớn nó giảm mạnh gãy cái vùng à, hỗ trợ này mà nó rơi tại vì sau khi test lần thứ nhất lần thứ hai lần thứ ba lần thứ tư và cuối cùng lần thứ năm mà nó bị gãy tiếp thì thị trường sẽ đi vào rất là sâu đấy rất là sâu nên đấy là cái mà chúng ta hiểu rõ rằng là cái quá trình test ở đây lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 thậm chí là lần 5 chúng ta chưa biết được nhưng khi nó giảm sâu thì nó lại bước vào một chu kỳ giảm rất là sâu nên chính vì vậy thì các bạn thấy là Bitcoin ở trong đoạn này cũng rủi ro rất là lớn cực kỳ rủi ro luôn còn một cái ờ, chỉ số khác ở đây có lẽ là một số bạn cũng muốn hỏi là giá vàng đúng không giá vàng chỉ số vàng biểu đồ giá vàng thì khi chúng ta nhìn thấy thường là khi mà cái chỉ số của của gì ạ khi chúng ta nhìn thấy chỉ số mà USD mà nó tiếp tục tăng thì thường là giá vàng sẽ đi xuống nên các bạn cũng không biết bao giờ vàng sẽ tạo đáy đâu các bạn nhớ nhỉ không bao giờ biết bao giờ vàng tạo đáy bởi vì nếu chúng ta nhìn đây giá vàng vẫn đang gì ạ? rất xấu nha giá vàng vẫn tiếp tục xấu này các bạn nhìn này giá vàng vẫn tiếp tục xấu xu hướng giá vàng vẫn tiếp tục xấu nên cái việc mà gì ạ dự đoán giá vàng ở đây là đáy thì chúng ta cũng thấy rằng là hiện tại cực kỳ là rủi ro với nhà đầu tư mua vào vàng lúc này nên chúng ta thấy là vàng này chứng khoán này bất động sản này và bitcoin là những tài sản rủi ro nếu mà USD tiếp tục tăng thì người ta sẽ gì ạ người ta sẽ tránh người ta sẽ ẩn náu vào USD chứ không bao giờ người ta đi mua Bitcoin để cái náu ẩn nấp làm gì cả Bitcoin bất động sản chứng khoán nó tăng chủ yếu là khi mà tiền rẻ khi lạm phát bắt đầu ở mức thấp khi mà nhà nước bơm tiền ra thì lúc này các chính phủ bơm tiền ra và thường thì theo các bạn hiểu đơn giản là các chính phủ bơm tiền ra khi mà kinh tế bước vào kinh tế suy thoái còn ở Việt Nam bây giờ có bơm tiền ra đấy không thì các bạn hiểu rõ rằng là nếu mà áp lực gì ạ ở đây chúng ta có một số trong cái phân tích về về về kinh tế vĩ mô á, các bạn thấy có ba cái điều này nó không bao giờ tức là nó bộ ba rất quan trọng một là gì ạ? tỷ giá hai là gì ạ tăng trưởng thứ ba là gì ạ tỷ giá tăng trưởng và lạm phát ba cái điều này là bộ ba nếu mà bây chúng ta muốn tăng trưởng thì rõ ràng là chúng ta phải bơm tiền và bơm tiền thì nó dẫn đến là tỷ giá đồng tiền mất giá và đồng tiền mất giá thì dẫn đến một tình trạng đó là gì ạ đồng tiền mất giá thì làm sao thì dẫn đến lại lạm phát nên thực ra là bơm tiền lớn là dẫn đến lạm phát mà lạm phát thì không thể bơm được tiền thế câu chuyện ở đây là tỷ giá đang tăng vậy bảo là chính phủ bơm tiền thực ra chính phủ có bơm tiền nhưng người ta bơm tiền tổng tổng thì là hút tiền các bạn nhá tổng tất cả là hút tiền còn bơm tiền là người ta chỉ bơm vào một số cái lĩnh vực đầu tư công mà nó gì ạ à, mang lại giá trị cho sự tăng trưởng thôi những cái lĩnh vực nào đầu tư công đúng không nên việc mà chúng ta cứ bảo là phân tích là nhà nước bơm tiền ra trong khi đó là chúng ta đang phụ thuộc rất lớn gì ạ à, vào gì ạ à, cái tỷ giá của đồng Việt Nam với đồng USD mà bản thân chính phủ chúng ta có can thiệp được không ạ có can thiệp có can thiệp thì can thiệp một mức độ nào thôi đó là gì ạ bán USD ra bán ngoại tệ ra để mua để gì ạ để giảm cái cái cái cái, cái ờ, uh, bán giảm tiện ra và hút tiền vào bán ngoại tệ ra và hút tiền vào và hút tiền vào thì nó lại gì ạ hút ở đâu ạ theo các bạn nếu bán tiền ra bán ngoại tệ ra và hút tiền vào thì bây giờ hút ở đâu ạ à, bây chúng ta thấy là nếu bây giờ bán tiền bán ngoại tệ ra mà hút tiền vào thì hút ở đâu phải biết hút cách nào ạ đúng không nên chúng ta cần phải biết là họ hút ở đâu họ hút có qua rất nhiều các kênh nhưng quan trọng là họ không để cho một cái van khác thổi bơm tiền ra đó là gì ạ đó là chứng khoán và bất động sản hai cái lĩnh vực mà họ hút đó là chứng khoán bất động sản đúng không hút tiền vào co banh nhưng rõ ràng là họ không cho cái ngân hàng cho vay chứng khoán động sản nữa giảm đúng không giảm cho vay chứng khoán động sản đấy là cái cách tức là ngân hàng là người nó hút rồi nhưng họ sẽ hút thông qua ngân hàng như chứng khoán và bất động sản sẽ được là cái kênh mà họ sẽ tức là bây giờ chúng ta biết là trái phiếu doanh nghiệp là không không vay được vay để để phát hành rất là khó thứ hai là để cho vay các doanh nghiệp mở mới bất động sản gần như là bị tê liệt nên chính vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ được thì bây giờ chúng ta đến một cái phần tiếp theo phần nhỏ nữa đó là thị trường chứng khoán như thế nào thế thì ở đây chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Việt Nam thì rõ ràng hôm qua tôi phân tích rồi ở đây chắc là rất là yếu các bạn nhớ nhá à, ờ, bản thân là khi thị trường nó đang ở trạng thái này rất là yếu cực kỳ yếu luôn ạ thế thì khi mà nó yếu như này thì chúng ta có mua ở vùng này thực ra nó sẽ có một vài những cổ phiếu mà nó có thể đi ngược thị trường hay là nó tốt hơn thị trường nhưng bây giờ anh chị em ở đây thì tất cả thì chúng ta cũng biết rằng là không phải là ai cũng đầu tư chuyên nghiệp thứ nhất là không phải ai cũng đầu tư chuyên nghiệp cái điều thứ hai là gì ạ không phải ai cũng giỏi về phân tích kỹ thuật nên thực ra là gì ạ muốn mà một cục đua, đua ngựa mà tốt á thì chúng ta nên cưỡi lên một con ngựa tốt nhất để chúng ta thi Nhưng bây giờ muốn rất thành công nhanh nhất thì chúng ta hãy gì ạ đợi cho thị trường chứng khoán bước vào trên thăng thì anh chị em tham gia vào đấy là cách thức mà chúng tin rằng là các bạn à, đầu tư như vậy thì các bạn sẽ thành công còn bây giờ các bạn đi nghe kể cả nghe Dũng hay bất cứ ai thôi thị trường này thời điểm này chúng ta đang gọi đứng tấn khi mà chúng ta đứng tấn thì rất là rủi ro và khi mà rủi ro đến với chúng ta thì điều gì diễn ra tiền của sức khỏe các mối quan hệ chúng ta bị ảnh hưởng thế thì ờ, <clears throat> với cái việc mà gì ạ nó biến động như này tuần sau nó có thể hồi nhé tuần sau nó có thể hồi những cái hồi ờ, để nó vượt thoát ra cái vùng này cái cản lớn này, thì thực sự là rất là khoai đúng không đây là vì cá vùng trên này là một cái vùng kháng cự rất là mạnh những cái vùng này là vùng biến động rất là lớn kháng cự rất là mạnh nên nếu mà trong chờ nó bị gãy qua đường SMA 50 nữa thì như là VN30 nữa chúng ta biết rằng là cổ phiếu mà gãy SMA đường SMA 50 rồi thì chả phải nói gì nữa các bạn thấy không ạ nó bị gãy SMA 50 về khối lượng lớn rồi thì không phải nói gì nữa bán là bán thế câu hỏi đây nó là gì ạ ờ, ban nãy có một bạn bạn có gọi điện bạn hỏi Dũng là bạn theo dõi một cái kênh nào đó thì uh, có một cái bạn hỏi như này thì theo anh anh trả lời như nào thế thì uh, không biết là anh chị em nào có đồng ý với Dũng hay là đồng ý với một cái bác nào đó thì uh, bạn ấy rất ngưỡng mộ cái bác đó nhưng Dũng nghĩ là thực ra thì Dũng theo dõi rất nhiều kênh thì mỗi một kênh YouTube thì Dũng học một cái điều gì đó chứ không phải là mình có tất cả kiến thức nên anh chị em thì thôi chúng ta cần phải học được những kiến thức à, trong quá trình đầu tư mỗi một kênh chứng khoán chúng ta sẽ có rất nhiều cái để học học hỏi chứ không phải là riêng kênh của DVD nhưng quan trọng là chúng ta biết học như nào chẳng hạn như học về kinh tế vĩ mô chúng ta học những cái điều gì học phân tích kỹ thuật chúng ta học điều gì học về phân tích cơ bản chúng ta học như thế nào chứ không phải là chúng ta học một cách mù quáng dẫn đến là chúng ta gì ạ bị thua lỗ hoặc là nếu bây giờ khi các bạn học sau đó thì các bạn theo dõi một kênh nó không giống như kênh các bạn đang theo dõi thì các bạn mà tào lao vớ vẩn thế thì nên chúng ta vẫn phải dùng cái đầu để phân tích thì một cái bạn bạn nói rằng bây giờ bạn uh, mua cổ phiếu là DG với CEO là hai cổ phiếu này bạn mua từ giá một cổ phiếu mua giá 75 một cổ phiếu là mua giá không chính xác lắm đối với bạn nói thì cũng đang đi trên ô tô cái gì đang lái ô tô nên không không không lấy được thì đây là cổ phiếu CEO chắc cổ phiếu mà cứ giả sử như CEO là mua giá 70 đấy ạ chắc 75 ở đâu đây đó và cổ phiếu DG là mua mức giá rất là cao nó cũng tầm khoảng độ 60 70 gì đó tức là bạn mua ở này thì bây giờ bạn hỏi là bộ hai cổ phiếu này thì bây không biết là nên vui hay nên buồn có nên bán hay không thế thì Dũng hỏi bạn kia là thế thì nếu các chuyên gia thì bảo bạn bạn bạn ấy như nào thì bạn bảo là chuyên gia nói bạn ấy là một là gì ạ bây giờ giữ cổ phiếu đó và mua trung bình giá xuống để sau đó lướt sóng và phương án thứ hai là gì ạ đầu tư dài hạn Đấy, đầu tư dài hạn đấy là câu hỏi đầu tiên thế thì ờ, cái quan điểm cá nhân của Dũng thôi ạ thế nên khi mà chia sẻ này thì ờ, Dũng cũng không muốn là anh chị em theo hay không theo và anh chị em hãy lấy đây là tham khảo thôi tại vì có một vài bạn khi mà có thể đầu tư bị thua lỗ hoặc là theo một cái trường phái nào đó tại vì thực ra là khi mà Dũng đã đứng uh, trên cái diễn đàn để phân tích đầu tư thực chiến như này thì các bạn biết là trên thị trường gần như không ai làm điều này đâu ạ bao nhiêu bạn đã thấy là trên thị trường chứng khoán á để phân tích thị trường các bối cảnh thị trường mà thực chiến như Dũng là không ai làm tại vì rủi ro với họ rất là cao tại vì không ai dự đoán được nên họ rủi ro với họ rất là cao nên thực ra là họ bị áp lực rất là lớn cái thứ hai là gì ạ là khi mà các bạn theo dõi thì các bạn thường là các bạn thích <coughs> là phím cổ phiếu nếu mà phím cổ phiếu thì Dũng không gọi là thực chiến thực chiến ở đây là sẽ giúp cho các bạn nhìn được gì ạ à? cái bản đồ về thị trường giúp cho các bạn nhìn thấy toàn bức bức tranh của thị trường để các bạn đưa ra quyết định tốt nhất chứ không phải là giúp cho các bạn mua cổ phiếu phím hàng như nào nhưng bây giờ với góc nhìn về cái cổ phiếu DG CO và mua để lướt sóng thì theo quan điểm cá nhân của Dũng nếu bạn thứ nhất là bạn gì ạ bạn đang học lớp 1 lớp 2 trình độ lướt sóng là trình độ của nhà đầu tư chuyên nghiệp rất là chuyên nghiệp rồi cực kỳ chuyên nghiệp rồi rất là giỏi rồi nên nếu bạn mà cho bạn lướt sóng thì thực sự là gì ạ cái điều này nó không khả thi đầu tiên là không khả thi thứ nhất là không khả thi bởi vì mình mình để tự nó, nó lên đến từ 70 mươi nó về đến có 30 thôi thì chúng ta thấy là để lướt sóng này là không khả thi tí nào về trình độ chúng ta là rất là thấp đọc cái lại biết là trình độ thấp luôn ạ bởi vì cổ phiếu rất là phía trên rồi cái thứ hai là chúng ta đang mua trong kênh đi xuống cái thứ ba nữa là khi mà cho nó lướt sóng á, thì sóng sẽ cuốn chìm chúng ta sóng sẽ làm chìm chúng ta luôn chìm nghỉm luôn nên cái việc mà để đầu tư lướt sóng với cái lời khuyên như vậy thì theo cá nhân của Dũng á, thì thực sự không biết bạn đấy nghĩ như nào nhưng với quan điểm cá nhân của Dũng thì với cái tư tưởng với cách phân tích của Dũng thì bạn ấy thì nên bán cổ phiếu bởi vì không thể lướt sóng được nếu mà cái phương án đầu tiên là lướt sóng thì không thể lướt sóng được thì nhưng có phương án thứ hai là gì ạ là để đầu tư dài hạn 5 năm giống ngài Warren phép. thì các bạn biết rằng là hôm trước chúng ta Dũng cũng phân tích là nếu các bạn theo dõi về về cái à, suy thoái bất động sản 06 cũng vậy của Việt Nam nó mất rất nhiều năm nó mới hồi và chúng ta cũng nhìn thấy là suy thoái của bất động sản của các nước khác như là Nhật Bản thậm chí là Mỹ và uh, có Hàn Quốc thì nó cũng mất rất nhiều năm 3 4 năm 5 6 năm thậm chí là 10 năm thế thì tiền của bạn này không biết là tiền bạn có đi vay hay không đầu tiên không biết là tiền bạn đi vay hay không đấy là một thứ hai là bạn đầu tư cái mục đích của bạn đầu tư là gì ạ mục đích của bạn đầu tư là gì nếu mà để 10 năm thì theo quan điểm cá nhân của bạn của Dũng là gì ạ? bạn bán ra sau đó gì ạ bạn mua bạn mang vào gửi tiết kiệm sau đó khi nào thị trường đi lên hồi khi nào dòng tiền rẻ bắt đầu bơm ra nhà nước bắt đầu bơm tiền ra bơm rất nhiều tiền ra thì giai đoạn đó chúng ta mua cổ phiếu DG CO cũng đấy cũng không muộn còn bây giờ để đầu tư lâu dài thì cái điểm bất an đầu tiên đó là gì ạ tất cả doanh nghiệp mà bây giờ liên quan đến gì vừa rồi là phát hành vốn phát hành cổ phiếu ra nó pha loãng rất là lớn nó pha loãng thì còn lâu nó mới lên được cái điều thứ nhất là như vậy cái điều thứ hai là thị trường bất động sản vừa rồi nó tăng vốn nó tăng rất là mạnh do được thổi bong bóng như giá giá nó rẻ tức là giá uh, lãi suất dạ, giảm người ta bơm tiền ra nên người ta có thể vay ngân hàng rất là dễ nên nó tạo ra bong bóng bất động sản ngắn trong thời gian vừa qua khi mà bong bóng bất động sản nó, nó tăng mạnh như vậy thì nó làm cho định giá của các cổ, cổ phiếu bất động sản rất là cao nhưng đến bây giờ thì gì ạ người ta không cho vay nữa Đấy, các ngân hàng không cho vay nữa nên các dự án triển khai rất là khó cái điều thứ hai là những nhà đầu tư trước đó mua cổ phiếu bất động sản vay lãi suất của ngân hàng thì thời điểm này là thời điểm gì ạ họ cần phải bán ra bởi vì vay thì chỉ một thời gian là trụ được thôi còn trụ trụ mãi không trụ được nên họ phải bán ra và khi họ bán ra thì cổ cái giá bất động sản lại tiếp tục đi xuống và áp lực lãi suất rất là cao nên chính vì vậy thì ạ áp lực lãi suất rất là cao nên chính vì vậy họ lại tiếp tục là phải bán ra và và khi mà bán ra thì chúng ta biết rằng là khi mà bán ra thì cái giá bất động sản nó sẽ tiếp tục đi xuống và khi giá bất động sản đi xuống thì chúng ta hiểu đơn giản đó là gì ạ tài sản đảm bảo cho các ngân hàng sẽ bị ảnh hưởng và khi tài sản đảm bảo cho các ngân hàng ảnh hưởng nên ngân hàng bắt buộc phải bắt cho các công ty tập đoàn thậm chí cá nhân phải nộp thêm tiền vào để đảm bảo tài sản đảm bảo không thì họ sẽ đi, đi đấu giá thanh lý hết các bạn nhá đi đấu giá thanh lý hết nên chính vì vậy khi mà họ yêu cầu để nộp tiền vào hoặc là không họ đấu giá nên dẫn đến là cái nguồn cung lại tiếp tục được bơm ra thị trường và khi nguồn cung bơm ra thị trường thì lại làm cho giá bất động sản đi xuống và nó lại làm cho các doanh nghiệp đặc biệt là các công ty bất động sản những tập đoàn lớn nếu mà không có vốn đặc biệt là vừa rồi là theo kiểu như là là là ăn ăn à, tức là ban lãnh đạo nó không chính trực ấy. thì chúng ta biết rằng là họ lại tiếp tục điều diễn ra họ lại tiếp tục gì ạ họ lại tiếp tục tiếp tục bán tài sản hoặc là họ tiếp tục vay hoặc là họ là tiếp tục phát hành cổ phiếu phát hành cổ phiếu trong xu hướng đi xuống tức là họ phát hành một giá rất là thấp và nhà đầu tư chúng ta là những nạn nhân và cổ phiếu sẽ không bao giờ lên được mất rất nhiều thời gian bởi vì thứ nhất là gì ạ người ta mua cổ phiếu có hai lý do lý do đầu tiên là người ta mong muốn là ROE cái RO, e, à, EPS là cái lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu nhưng điều nó đến từ cái gì ạ nó đến từ doanh thu và lợi nhuận ở ở tức là doanh thu lợi nhuận nó đến từ doanh thu lợi nhuận mà cái cốt lõi của doanh nghiệp thì lúc này nó tạo ra sự bền vững còn doanh thu lợi nhuận nó đến từ ừ, từ tức là bán tức là cái cái cái doanh thu tài chính ấy, thì nó không bền vững nên chúng ta thấy là đấy là cái điều đầu tiên cái thứ hai là nó tăng tài sản à, lý do là có thể lợi nhuận nó không tăng nhưng tài sản nó tăng thì hãy định giá doanh nghiệp tăng thì cổ phiếu cũng tăng nhưng lúc này thì chúng ta thấy là có hai yếu tố đó đều, đều bị ảnh hưởng một là tài sản đi xuống tài sản doanh nghiệp thì định giá tài sản bất động sản nó đang đi xuống thứ hai là gì ạ doanh thu lợi nhuận đi xuống cả hai cái này nó đều gì ạ làm cho cổ phiếu đi xuống nó đều làm cho cổ phiếu đi xuống và áp lực bán ra sẽ rất là nhiều nên bây giờ họ lại tiếp tục phát hành cổ phiếu thì có phải là chúng ta làm nạn nhân nên bạn giữ cổ phiếu thì đó là nạn nhân chứ không phải là cái phương án đầu tư tốt thì không biết là bao nhiêu bạn đã ủng hộ thực sự ủng hộ với Dũng theo quan điểm này comment số 100 và anh chị em không ủng hộ thì comment số 4 à, Dũng cho một cái số 4 là cái số mà Dũng lấy một ví dụ tượng trưng thôi nó không có vẻ à, thế thì các bạn có thể comment ở phần dưới được không ạ tức là đây là cái mà tại vì chúng ta thường là hôm trước Dũng phân tích về cái báo cáo tài chính của của của Hòa Phát thì một số anh chị bạn bảo ông không cho số liệu cho kia thực ra số liệu thì làm láo được các bạn thấy không số liệu làm láo rất là dễ nên thực ra nhiều lúc phân số phân tích số liệu mà không phân tích được cái yếu tố nào để tạo ra tăng trưởng yếu tố nào tạo ra cái cái cái điểm ngoài nộp nhá cái cái nào mới tạo ra ngoài nộp cho cho cổ phiếu đấy đấy thì ở đây không biết là bạn à, này quản lý tài sản không biết là số 400 thì hay là đây có một số quản lý 400 số 4 hay là số 400 thì không biết là bạn cho số 4 hay là 400 ạ chính xác của số 4 hay là các bạn không đồng ý về cái này thì bạn có thể comment đấy thì đây là cái cách mà chúng ta để và cái điều này các bạn cứ thử xem xem là các bạn đừng đừng tin nhá đây là Dũng chỉ nói ra cái điều này thôi các bạn đừng tin và các bạn hãy theo dõi cổ phiếu này trong khoảng thời gian khoảng thời gian đủ đủ dài các bạn nhìn thấy ngay nha các bạn theo dõi một khoảng thời gian trong thời gian đủ dài chứ không không đừng có tin quan điểm của rất dũng tại vì cái này là gì ạ và thứ hai là các bạn đã theo dõi toàn bộ uh, những cái cổ phiếu này chu kỳ của nó yeah. ạ ok xin cảm ơn bạn quản lý tài sản thế thì đấy là là chúng ta cần phải nắm rõ cái điều này tại vì không thì chúng ta nhà đầu tư chúng ta sẽ rất rủi ro tại vì phân tích nó như vậy thì mất tiền đấy tại vì Dũng biết là như kênh như của Dũng này khi mà thực chiến như này nó khó chịu với rất nhiều bạn đặc biệt là các bạn đang thua lỗ rồi nhưng các bạn phải để học từ những bài học thua lỗ của mình chứ không phải học từ thành công học thành công thì không phải học gì hết nhưng học về thua lỗ thì chúng ta học rất nhanh cổ phiếu thứ hai là cổ phiếu bạn đang có hỏi và nhà đầu tư đó cũng nói là cổ phiếu PNG thế thì câu chuyện ở đây là PNG thì họ có nói là cổ phiếu này đang được hưởng lợi mọi thứ à, rất nhiều thứ như là ở dân số Việt Nam thì bây giờ cái nhu cầu người ta dùng trang sức rất là nhiều này đấy là một này thứ hai nữa là gì ạ à, cái cổ phiếu này thì vì nó bán sản phẩm bán uh, trang sức nên nó chỉ nó chỉ có mở rộng thôi nó không mở chết được thế thì uh, việc mà phân tích như vậy và sau đó thì uh, bạn có nói là bác này bác phân tích là cổ phiếu này là nó lên trên cái đường trung hạn và dài hạn uh, đường trung bình động hay đường trung bình âm gì đó nó đang tốt chẳng hạn như thế Thế thì câu chuyện này thì theo các bạn có nên nắm giữ cổ phiếu này hay đầu tư cổ phiếu này thời điểm này hay không? Tuy rằng là nước ngoài đang có đầu tư. Đấy, theo bạn là nên nếu anh nghĩ là đầu tư hay là thì comment số 1, ai không nghĩ đầu tư comment số 2. Tuy rằng kênh về trung hạn về dài hạn nó đang rất là tốt. Nhưng nếu về mà để đầu tư tại điểm này thì có nên đầu tư hay không? Đây chúng ta gọi là quan điểm cá nhân thôi. Thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ? Chúng ta cần phải nhìn ạ. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhìn vào một góc nhìn khác một là gì ạ giá vàng đi xuống thì nhà, nhà đầu tư có xu hướng mua vàng không ạ không biết là các bạn nghĩ thế nào nhưng theo cái quan điểm cá nhân của Dũng nhé mà quan sát và thực tế nhỉ xu hướng tăng kích thích người ta mua vào cái gì có xu hướng tăng thì kích thích người ta mua vào xu hướng giảm kích thích người ta bán ra hoặc là kích thích người ta không mua vào vậy nếu xu hướng tăng thì vàng trong thời gian vừa rồi người ta mua là lỗ nên người ta có đầu tư vàng không ạ người ta có đầu tư dâng sức không ạ nên nếu chúng ta nhìn vào thấy là xem doanh thu thực sự á có thể nó nó so với covid thì nó sẽ tốt hơn nhưng thực do doanh thu thực sự lợi nhuận thực sự so với mọi thứ nó tốt hơn thực sự hay không đấy là nó gọi là bình thường chúng ta phân tích ngòi nổ bây chúng ta phân tích ngòi ngòi xịt à, chúng ta phải phân tích ngòi xịt chứ không phải phân tích ngòi nổ doanh thu lợi nhuận việc mở rộng sản xuất nó không phải là tốt cho cổ phiếu tại điểm hiện tại bởi vì xu hướng tăng giá vàng tăng người ta mới kích thích người ta mua vào còn giá giảm kích thích người ta bán ra và chính vì vậy nó khiến cho chúng ta mất tiền cái điều thứ hai các bạn phải hiểu đơn giản đó là gì ạ nếu lạm phát cao mà giá vàng đi xuống người ta sẽ không mua vàng đâu lạm phát cao về giá vàng tăng người ta mua vàng nên đầu tư vàng trong một thời gian vừa qua là bị lỗ lỗ thực sự luôn nên thiệt thì người ta vẫn thận trọng không ai mua vàng cả nên cái điều này chúng ta có thể xem doanh thu lợi nhuận cổ phiếu này đấy cái điều đầu tiên còn cái điều thứ hai nữa là nếu trong trường hợp về kinh tế mà nó thì ạ nó chưa vào một cái giai đoạn tăng trưởng mạnh thì cái việc mà người ta đi mua sắm trang sức thì không phải là cái thời điểm thuận lợi cái việc mua sắm trang sức hoặc là mua để để tạo ra vẻ đẹp cho mình sau khi covid nhiều một hai năm hơn năm diễn ra và đến thời điểm để mua đồ dùng cho cá nhân mình thì chỉ có những là giới quý tộc người giới người giàu thôi còn những người khác thì cũng nghĩ rằng là cái việc này nó không phải nó là ngồi xịt và khả năng là tạo ra doanh thu lợi nhuận đột biến sẽ không cao cái điều ờ, quan trọng nữa là anh chị em nhìn thấy trên biểu đồ kỹ thuật ạ khi mà cổ phiếu đã vượt qua đỉnh này nó đã có như là bán sáo bán sàn chúng ta nhớ bán sàn nhé đợt này bán sàn khối lượng rất lớn tức là đã có một lượng lớn các nhà đầu tư bán ra nhà đầu tư bán ra người ta bán ra chứ cho nhìn này bán ra chứ phải mua vào gọi là gì ạ à? bán tháo đấy đúng không cái thứ hai lại tiếp tục kéo lên này kéo lên đây cố tình kéo lên gặp đỉnh. nhưng thực ra kéo lên này là làm gì ạ thực ra cái kéo lên này thì anh để e, anh chị em để ý là gì ạ nó kéo lên nó kéo lên để xả tiếp xả rất mạnh xả lên vậy đỉnh một không vượt qua đỉnh hai không vượt qua mà các bạn biết rằng là thậm chí là đấy là đỉnh một vượt qua đây là cái đỉnh rất lớn 130 nhưng bây nếu mà chúng ta nhìn ở phía dưới này đây đỉnh thứ nhất không vượt qua đỉnh thứ hai không vượt qua đỉnh thứ ba không vượt qua mà đỉnh thứ tư bây giờ hiện tại là khối lượng lớn nhưng rõ ràng giá hiện tại nó đang gì ạ nó vượt qua cái đường SMA ngắn thôi 20 50 mà không vượt qua thực tế là đỉnh thứ tư mà để vượt qua này nó rất khó rồi chưa nói đến điểm này điểm này nên chính vì vậy mà đầu tư ở vùng này thì chúng ta nếu gọi là đầu tư dài hạn trong một vài năm chưa biết nhưng thực ra đầu tư giai đoạn này là rủi ro rất là lớn nên bảo là đầu tư cổ phiếu này trong đoạn này là giúp cho đầu tư tăng trưởng và giúp cho đầu tư có lãi lợi nhuận ngay thì cái điều này nó không khả thi không biết bạn nào có đồng ý với Dũng cái điều này không nếu bạn nào đồng ý comment số 3 quan điểm cá nhân ấy, tức là nếu phân tích về VSA thì nó không khả thi tí nào luôn phân tích về hành vi ngồi xịt nó cũng không có khả thi nên là hai cái này là gì ạ về kinh tế vĩ mô thì người ta đang gì ạ đang tỷ giá đang tăng nên cái việc mà người ta phải gì ạ bán vàng chứ không phải mua vàng thế cái điều này thì đấy là cái cách phân tích kỹ thuật phân tích kinh tế vĩ mô phân tích về doanh nghiệp của Dũng nó như thế thôi ạ, nó rẻ đơn giản như thế thôi nhưng rõ ràng nó sẽ giúp cho chúng ta đầu tư thành công chứ không phải là phân tích trên trời sau đó chung chung Dũng không phân tích bất cứ gì nó chung chung cả tại vì phân tích chúng ta nó phải rõ ràng và khi rõ ràng là mình ta tạo ra lợi nhuận khi rõ ràng chúng ta biết rằng là cái gì chung chung nó không cho chúng ta kỷ luật và trước khi kết thúc chương trình này thì để không phụ lòng tất cả anh chị em đã có mặt ở đây thì Dũng có một chương trình đó là bí mật đầu tư à, cái giảm khóa đây là trở thành nhà đầu tư siêu hạng dành cho các anh chị em à, mới bắt đầu hoặc là anh chị em nào đã đầu tư thực sự là lâu năm nha đầu tư lâu năm rồi mà không có lợi nhuận nhưng anh chị em đầu tư lâu năm mà cứ lúc xịt lúc nổ nha lúc xịt lúc nổ thì đây là khóa học dành cho các bạn khóa học này sẽ giúp chúng ta đầu tiên là nắm được tư duy tư duy đúng chiến lược đúng và cách ngắn nhất để gì ạ cách ngắn nhất cái bước ngắn nhất để trở thành nhà đầu tư siêu hạng. à, tất cả cái điều này Dũng sẽ nói cho chúng ta một cách gì ạ? chỉ cho chúng ta một cách gì ạ đơn giản nhất và đây khóa học gì ạ hoàn toàn miễn phí dành cho anh chị em à, khi mà Dũng uh, gửi cái link này thì các bạn có thể chia sẻ cho nhiều người khác được biết tại vì khi này cái link ở này thì đặc biệt trên cái uh, Zoom Zalo của Dũng đạt được gì ạ đạt được uh, ờ, 2.000 người thì Dũng bắt đầu khai giảng vào đây. à, thực tế những uh, giai đoạn khác thì ờ, để đạt được 2.000 người rất đơn giản và khi các bạn uh, đăng ký xong thì Dũng sẽ có từ đến từ hôm đến khai giảng từ nay đến hôm khai giảng Dũng sẽ tì, sẽ soạn một cái giáo trình để tặng các bạn các bạn chỉ cần có mặt trong cái link này thôi ạ chương trình này thì Dũng sẽ soạn cho các bạn một cái giáo trình uh, về cái phương pháp phân tích kỹ thuật và Dũng áp dụng để các bạn có thể ứng dụng trong đầu tư thế thì ờ, chương trình học được cái gì thì đầu tiên sẽ giúp cho chúng ta định hướng xem là khi mà chúng ta đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải lựa chọn cái phương pháp nào uh, hệ thống nào chiến lược nào để rút ngắn được cái thời gian giao dịch cho chúng ta thứ hai là gì ạ khi mà chúng ta áp dụng thì nó phải mang lại kết quả đầu tư ít nhất khoảng 50 phần trăm trên năm <clears throat> mà chúng ta không phải mất đến 6 6 năm để học học, lại là nó chỉ mất khoảng 3 khoảng một thời gian ngắn để chúng ta ứng dụng ứng dụng là chắc chắn thành công và quan trọng là các bạn biết là các bạn nên theo nắm rõ cái thông tin nào tại vì khi bạn bạn kia bạn nói là bạn đây là một cái người rất là thành công chia sẻ thì Dũng nói câu chuyện này để các bạn hiểu rõ là thành công thì cũng biết thành công đến đâu nhưng khi mà Dũng phân tích cái cổ phiếu này thì Dũng phân tích một cách khách quan chứ không phân tích theo cảm tính cá nhân của mình phân tích tất cả dựa trên cái gì ạ cái gì mình biết và những cái này nếu bạn nào đã học nghiên cứu sâu về những thiên tài như là Mac Mini, William O'Neill, Lee Moore, Soros, Rabat, Wick of Mark ông Mark hoặc là David Zen tất cả những thiên tài như vậy hoặc là các bạn có thể đọc những cuốn sách về thiên tài đầu tư chứng khoán thì tất cả những cái gì Dũng chia sẻ ở đây nó đều nằm những chiến lược đó bởi vì đây là những chiến lược giúp bạn thành công một lần nữa xin chân thành cảm ơn và à, xin cảm ơn tất cả anh chị em và các bạn có mặt trong video này à, Dũng sẽ tiếp tục cập nhật với chúng ta vào những video tiếp theo thì đây là khóa học hoàn toàn miễn phí còn anh chị em nào muốn tham gia những chương trình có phí diễn ra vào ngày 26 tháng 9 thì các bạn có thể để lại cái thông tin qua cái số Zalo của Dũng 09188 à, 26099 à, thực ra thì cái chương trình này là cái chương trình cuối năm à, gần như là cái chương trình cuối của Dũng cho và chương trình này nó có một cái điều đặc biệt là các bạn học offline à, chương trình là đặc biệt là bạn offline và Dũng sẽ hướng cho bạn là có thể làm nào để biết khi nào thị trường tạo đáy tại vì Dũng à, thấy rằng là trong thời gian tới thì khả năng nhé Dũng đang đoán dự đoán khả năng thôi còn không chính xác đâu tại vì cái này là cái mà Dũng sẽ up update trên giờ như khả năng thị trường tạo đáy trong thời gian tới và khi thị trường tạo đáy trong thời gian tới thì uh, thực tế cho các bạn cổ phiếu các bạn sẽ không mua được khẳng định luôn là không mua được bởi vì các bạn không có niềm tin chưa đủ niềm tin để mua nên trong khóa học này sẽ giúp cho bạn có thể có đủ niềm tin để bắt đầu tham gia vào những khoản tiền nhỏ đầu tiên trước khi hoàn thiện hệ thống phương pháp đầu tư của mình đi à, xin cảm ơn các bạn và mong rằng sẽ được hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo xin cảm ơn